lấy cái silic gói về phun phun một lượt vào dưới mình tưới phân à. vâng kèm với cái cái bảo ờ, con sẽ tìm vâng thưa các bác là đây là cái, cái, cái, cái, đoàn đến thăm quả. cái uh, vườn uh, quả thích không cây của nhà đi, đúng năm nay anh Hiếu bao nhiêu luôn con tư vấn cho vâng. em bảo thôi anh sẽ tư vấn giúp em số lượng cây mấy năm tuổi. này quả nó cứ ít và tuổi và anh sẽ tư vấn cho em là Kéo nhất cây này nó chọc lấy hoa giữ trái cái này à, mấy năm vừa rồi là là quả không ra gì năm nay mới được hả à? không bằng năm nay à chưa làm nào được bằng như hôm nay ừ. Đây. đoàn của trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh à, tuyên quang cho đồng chí hoàng là phó đốc trung tâm chào Mời các bạn đến với trang trại à, cam à, Cam này là cam sành ở Hàm Yên, Tuyên Quang Được phục hồi từ một vườn cam vàng ná dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang Và ngày hôm nay thì mời à, các bạn theo chân đoàn của chúng tôi để đến xem gặp chủ vườn để xem là à, cái cam vàng ná vừa rồi à, đã dùng phân bón Silic Tân Phát và đã được phục hồi như thế nào nhé nhưng mà nhà ông Hải Tư mới là nhiều ừ. đâu cứ giật đứng đây các bạn này thì khỏe sẽ nhiều không ạ bộ rễ không khỏe thì không bao giờ lấy được trái và giữ trái được con thì vào quy trình là thưa là ông Long là với tính chất là ông là người là kỹ thuật để xử lý cái cam vàng lá ở cái vườn cam này thì ông đây cho biết là ông đã xử lý cái vườn cam này là cách làm như thế nào? Vâng, thì trước hết thì ờ, qua thông tin và uh, chủ vườn chỉ chụp ảnh chụp ảnh và có ghé qua thăm mấy kia nửa gốc mình đã biết cái tình trạng của cây và em đã đi vào quy trình xử lý là thứ nhất là mình lấy làm nền là lấy cái phân silic tưới ở trên và bón phân silic ở dưới cộng với phân hữu cơ và các thuốc để mà chữa lấm à. vâng và giúp của chủ vườn phục hồi cây xong thì vút chủ vườn là đi vào quy trình Ờ, phân hóa mầm hoa và lấy quả lon và duy trì quả lon sau đó đi vào những quy trình dinh dưỡng là uh, nuôi trái và thậm chí lần này đấy cũng yêu cầu chủ vườn là uh, lấy cái gói phân silic phun một lượt và tưới phân hữu cơ loại 300g là vâng. phun hữu phun cái phân tưới phân hữu cơ dưỡng trái và phục hồi cây để chuẩn bị cho cây khỏe để vào vụ tới à. và cây không bao giờ bị suy khi mình sử dụng phân silic sau thu vâng hoạch cây vẫn khỏe à, vâng, bình thường với cái cái vườn cam như thế này thì ông định là là là bà con sẽ phun cái phân silic hoặc là sử dụng phân silic thêm mấy lần nữa cái này chỉ cần một lần nữa thôi ạ à thế ạ và sau thu hoạch là sử dụng thêm một lần nữa à đây là cam à, cam sành à đây là cam sành hàm yên vâng. à cam sành một đặc sản đấy một đặc sản có những cái chùm nó phải tới à. hàng ờ, hàng chín mươi quả một chùm đây đây đây, đây. Mới quay ra đây. không nhiều nhiều nhiều chùm sai lắm vâng. đây đây đây là cái niềm vui lớn <laughs> À, với cái tâm thế là là người lân dân giúp người nông dân và chia sẻ free không đồng và cái nhiệt huyết à, tình cảm nữa à, đây là cái niềm vui lớn nhất với với em rồi rồi vâng. rất là người vui mình vui mà cảm ơn uh, thay mặt những người, người nông dân là xin cảm ơn bạn là đã một lòng là vì người nông dân vâng. Hà Viên vâng. phụ trách về kỹ thuật luôn và cái vâng. các cái vấn đề về vâng xin mời mình cùng đi tham quan với cả trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh tuyên quang về cái với cái vườn à, cam này ở đây không thấy tỷ lệ dụng quả dạ không dụng quả đâu ạ mà khi mà đã có cái này rồi thì cây cam rất là sai đúng không toàn phải chống hết à đây kia các bạn này đây, toàn phải chống hết không đi là không, không chống hết là không chịu nổi đây thưa các bạn nếu không chống là không chịu đây. nổi đây này nó sẽ gãy cành thưa các bạn nó chùm sai như thế này đấy. này còn khoảng 40 cây vì vàng lá tôi dễ và bây giờ mình đã phục hồi bây giờ cây nó đã trội hẳn những chủ vườn cứ bảo đòi cưa nhưng mà thật ông con mỗi lần con lên con thấy vườn không em cứ than vãn vàng con này bảo em không phải lo em cứ áp dụng triệt để ờ, cái cách của anh cái vườn anh long ngũ rồi anh toàn đi mua cái vườn ấy không về sai quá các bạn này để nó còn nấp ở trong lá đây quá đẹp, đẹp và sai lắm vâng ờ, thưa ông giai ạ à, với tư cách là tri hội ờ, nông dân của thôn vâng. thôn gì nhỉ thôn Làng Triềng. Làng Triềng xã ờ, km 55 xã Yên Phú. Yên Phú huyện Hàm Yên, tỉnh Yên ờ, Quang. Tuyên Quang. Thì vâng. khi mà uh, cái vườn cam này đã được uh, phân bón Tân Phát thì uh, sau được phục hồi từ một cái vườn cam vàng lá mà bây giờ nó trở lại như thế này rồi. thì ông có nhận xét gì về gì về những cái trái cam mà đã được phục hồi khỏi hẳn mà bây giờ đứng như này? Vâng thì ờ, theo tôi nhận xét là một cái vườn này còn là trước tiên là cái sự à, chăm sóc và cái sự chú ý đến những cái vườn cây cái thứ hai là vấn đề về ờ, dùng đều đúng quy trình của cái chăm sóc của cái vườn cây cam mà khi quy trình chăm sóc rồi ta phải theo dõi cây cam rồi đồng thời là phơ, bón phân theo đúng thời thời thời điểm và thời gian và theo năm tháng theo mùa để ờ, tạo điều kiện cho cái cây nó, nó sống được có đạt được mà ờ, lá nó sẽ dày hơn mà có vâng. độ ánh và vâng. thì ờ, đấy là cái vườn đạt hiệu quả thế mà... đây vâng. ông nhận xét về cái vườn này là là nhà chưa là có có đạt hiệu quả không đạt hiệu quả Nói à. tính như ra như cái vườn này trước đây nó là còn 30% độ sống nhưng mà nay đã được 70 80% rồi. À. này trước đây là vâng. cái, cái độ sống của nó chỉ có à. Vâng, 30% chỉ có 30% thôi. thôi. Vâng. Nhưng bây giờ đã cứu được đến 80% vâng, đã 80 rồi. Vâng. rồi. Nếu còn... như dùng phân bón thông thường vâng. thì có cứu được không? Có có thể là không cứu được bởi vì là dù là cái phân thông thường bây giờ theo các cái đại lý là không đưa đến nơi ăn trốn chỉ là qua cái trung gian cho nên là phân không chuẩn bằng cái phân mà trực tiếp. Phân trực tiếp này là phân gì ạ? Vâng là phân uh, ờ, silic ạ. Vâng, vâng vâng silic vâng phân silic là chuẩn à, đưa vào vâng, cây cam này là khi... tồn tại và vâng, vâng. quả rất là sáng và bóng ánh quả sáng đấy. bóng đây các bạn vâng, đấy bóng như này mà lá bóng ánh như này là lá nó sẽ dày hơn dày hơn như là cây cam bình thường Vâng. Vâng đấy như thế. Và trái nó rất là to. Vâng trái to. Trái to. Vâng. Bóng này, bóng lư. Chỗ nào cũng thế nó cũng sai đúng không? Bóng lư đây này. bóng này. Chỗ nào sai nhé. Quay quay gần vào đây cho thấy quả. <coughs> đây là mùa thời đại đây. là quả nó chưa chín, khi nó chín được là quả nó to nữa cơ chứ không phải như này. Vâng đúng rồi, nó bóng lư đây. Vâng ống nư mà trái nó đều vâng. đều trái vâng vườn nhà mẹ làm ở đây hộ nó tôi vườn nhà bỏ đây là đây. nhà ông còn hát ấy, bây giờ còn tiêu bán được cam vinh rồi bây giờ là diện tích cây mấy cây một hàng rồi như tự nhiên nó bị mấy cây nó xấu nó vàng này. mà vẫn xử lý bây giờ hết hết vàng đấy có 40 cây 1600 cây và 40 cây Dạ. tên anh đầy đủ là gì tên là nông xuân lộc lộc lộc lộc lộc dạ. lộc lộc ờ, lộc lộc lộc người cây nhà vườn vui người những người bạn bè người bà con mình vui cộng đồng chứ mình không giấu cái này yếu chưa chưa cấy hết mà cấy hết đất và làm được tí chia em xuống vùng cam vinh ờ, to nó bằng là cái niềm vui động viên em rất nhiều luôn có căn mấy em được vườn đẹp lắm vườn vâng. vườn vườn này vườn này lộn ông ơi trong vườn trong kia ông vào bây giờ cái vườn một con 3 tháng không chăm mà nó vàng hết đấy đối đầu vào xem ở ừ, đây hiếu bảo mua trong thạch cao rồi anh long ở bên xử lý được hết còn ngon anh ngon ơi. luôn đen như là mít thì mới là chuẩn vâng anh À có gì tí nữa vâng, mình ờ, Lộc. <laughs> ờ, xin ông cho biết là cái vườn cam này mà uh, trước đây mà chưa dùng phân silic Tân Phát thì nó như nào? À chưa dùng phân silic thì lúc ấy là nó lúc đầu thì nó còn tốt vâng. nhưng mà lần sau là nó vàng nó vàng vàng cây hết nó vàng quạch không ạ không nó vàng một số dĩ vâng. nhiên là nó cũng đang tình trạng trung cấp vâng tình trạng trung cấp thì lá nó có bị rụng là... không ạ dạ. lá nó có bị rụng không ạ ừ, lá thì cũng rụng một số là vàng quá thì nó rụng cây cây đấy vâng. trạng thái nó rụng hết chưa dụng hết đại khá đang chịu chứng là xuống cấp là nó đang bắt đầu dụng và vâng. Vâng, nó vàng ờ, theo diện tích của mình thì nó vàng bao nhiêu phần trăm hay nó vàng hết cả vườn luôn ạ? Không, nó chỉ tầm 30% Bởi vì vườn nó vàng nhiều quá Thì là gặp anh Long này là anh giới thiệu cho cái mô hình coi như là anh đã từng xử lý mua rừng, à, mua, mua đất ừ, vườn nói về thế anh xử lý bây giờ nó xanh ạ vâng. mấy anh mới trao đổi với hiếu hiếu mới ừ, về học tập anh long và bắt đầu mới đưa cái, cái phân cơ bản phân cái thuốc vâng. Vâng à, cơ bản là phân ờ, và ờ, vâng. nước tưới vâng. tưới phân hữu cơ cái nước tưới là phân ờ, hữu cơ còn, cái xử vâng. lý là phân silic ạ xử lý là long đứng ra đây xử lý là phân silic thì um, bác có trực tiếp là người bón ở đây không chủ yếu là tôi vâng. chủ yếu là bố. Vâng, <laughs> vâng những cây cây mà nó bị vàng lá như này, mình đã bón bao nhiêu phân silic tân phát ạ? Phun tưới thì phun, cái, phun cái cái cái nước tưới thì là uh, độ ba lần rồi. Vâng. mình mình dùng tầm đấy thôi nhỉ lòng. Vâng, 3 lần. Mình dùng cái túi 300 g tưới phải không ạ? 300 g. Vâng. Mình tưới hay là mình phun ạ? Phun như tưới luôn. Và tưới gốc. À. Cái đấy là tưới nó cái đấy nó hình như là kích thích ra rễ đúng không? Đúng rồi. À, cái, cái đấy và vâng. rất kích thích ra rễ rất là vâng. tốt. Ra chồi ra rễ. Mà đặc biệt là không dùng quả. Ờ. Vâng. vâng. Ông cái đấy thấy nhạy lắm. Thế à? cảm thấy tưới cái đấy là nó ra rễ nó và nó xanh này. Nó xanh ngay. Nó xanh ờ, lại ngay. Vâng. Dưới cái đấy là dễ nó ra không bắt đầu mình bón phân là nó ăn được phân luôn nên là, là à. xanh ngay. À xanh ngay. Mà xanh vâng. bền luôn. Rất nhanh vâng. đấy. Mà vâng. xanh bền luôn. Trong vòng khoảng bao nhiêu này, ngày bác? Khu này vừa rồi nó đỏ chủ yếu ở khu này 20 ngày vâng. là hết. Khoảng 20 ngày. Trong khoảng bao nhiêu ngày thì hết cái vàng lá? Nó tầm 2 20 ngày. 20 30 ngày. ngày. Vâng. Thế và dưới gốc thì ờ, bác có bón cái túi 5 cân silic ờ, tơ bác không ạ? Chưa bón. Chưa bón rồi, vừa rồi bón rồi em con cho lên để bón rồi chắc không cái túi mà 5 cân. 5 à, cân thì túi 5 cân nhỏ nhỏ mà xinh xinh, Biết rồi, nhưng mà chưa chưa bón hết đâu. Chưa chưa, chưa bón hết đâu. Con chưa bón hết nhưng mà cái vùng này bón chưa? Chưa chưa, chưa này chưa. Chỉ, Chỉ bón những cây vàng này. À thế à? Tất cả những cây vàng và vâng. tưới toàn bộ cái gói 20 g. Thế thì ờ, mới có phun 3 lần mà cây đã xanh trở lại như thế này. Vâng, nhưng mà cũng vẫn thì... phải bón phân. Tất nhiên đương nhiên rồi. Thì cái phân kia nó là phân hữu cơ. Vâng. Còn phân của chúng em thì nó là phân silic, ờ, phân nó là phân ờ, trung chung quy lượng mà đặc thù nha lăng nha, cái cái cam ở đây đặc thù nó không có dụng đến tháng 2 tháng 3 không có dụng đi nếu mà đến mùa cái đi tìm quả dụng để mà ăn còn có đất ở đây thế nào mà nó xử lý tốt à, Tân phát thì có được sai như này không chưa chưa chưa có vụ nào gọi là à, cây nào cũng có quả như năm nay thế ạ vâng vâng tức là tỷ lệ quả sai đồng đều vâng, vâng. tức là cây nặng có quả vâng. xấu nó có quả trừ những cây vàng xử lý sau này thôi những <laughs> cây... còn mỗi vài cái lá cái thân thì <laughs> ở đây mà những cây vàng nặng ấy thì mình phải xử lý chu kỳ nhiều hơn vâng. thế nhưng mà những cây mà vàng nhẹ thì mình chỉ cần phun khoảng 3 đến 5 lần là phục hồi được cây rồi vâng. và với một cái giá thành phân nó không đắt cũng như là cái số lần phun không nhiều nhưng mà phục hồi được cái vườn cam này thì à, vâng vâng thưa ông à, ông có hài lòng không có hài lòng với cái phân silic tân phát không ạ vâng cảm thấy nó nó hợp lý và ông rất có mừng là... không ờ, tóm lại ông nhìn thấy vườn cam như này mà ờ, thì ông có mừng không ạ? Vâng, rất là mừng chứ. Ý của, vâng. ý của vâng. thực ra là mình bỏ ra cái mình thu về được xứng đáng. Vâng. vâng, đúng rồi. Bỏ dạ. công uh, chăm sóc. à. Chứ còn uh, đúng là làm nông này suốt ngày phơi nắng như này mà cùng thu hoạch lại không uh, thu hoạch nó lại không được thì là như cái công mình bỏ ra những cái kỳ vọng mình bỏ ra là mình cảm thấy nó không đáng nữa tức là nếu như mà mình phải bỏ ra quá nhiều yeah. Vâng. chi phí quá nhiều mà, mà lại hiệu quả là không có không không có sản phẩm à, thu hoạch hả đúng không phải là phun thuốc nhiều là nó tốt vâng. Đấy, vâng. ông thấy ông có phun có nhiều không nhiều người cứ bỏ phun thuốc sâu phun thuốc sâu phun thuốc này thuốc nọ nhưng mà nó cái gốc nó không có gì thì làm sao mà nó tốt được vâng. cái quan trọng ấy là phải từ gốc từ bộ rễ năm nay vâng ông dự đoán là 40 tấn năm nay vừa này ông dự đoán là 40 tấn Thế có nghĩa là gấp đôi của năm kia nhìn năm nhiều nhất. Vâng. Hả? Mọc, mọc, mọc nước. Mọc nước à? Năm ngoái Hiếu đi, đi biếu đấy, còn phải lấy vườn nhà con đấy. Ngoài vườn nhà con nó không lấy ai hết. À, vâng thưa ông Hoàng là à, ở đây à, bác chủ vườn bác à, bác Rộc có nói rằng trước đây mà dùng phân thường thì chỉ được 20 tấn thôi. Vâng. Nhưng mà dự đoán vườn cam năm nay dùng phân silic tân phát mà sẽ được 40 tấn thì như vậy thì đây có là một cái kết quả khả quan cho người nông dân không ạ? Đây quá khả quan rồi ạ. Quá khả quan. Ừ, một trăm phần trăm tức là sản lượng tăng gấp đôi. Tăng tăng gấp đôi. Gấp đôi đấy. Mà số lượng phân đầu tư không nhiều. Mà lại đỡ mất nhà nhiều cái công chăm sóc hả? Sang vâng. năm nó Đây là ra hết rồi. thì ông yên tâm năm tới. Một số cây nó này. sang năm nó ra hết ấy, thì là vâng. nó còn nhiều hơn nữa. Vâng. vâng. Đây là đúng là gặp thầy gặp thuốc. Vâng. Với tính chất là ông là là cán bộ của của hỗ trợ nông dân <laughs> Thưa ông Hoàng là với cái tư cách là cán bộ hướng dẫn ờ, hỗ trợ nông dân thì ông có khuyến cáo gì với bà con ờ, ở Hàm Yên nói riêng và của tỉnh Tuyên Quang nói chung? Thật ra là nếu dân là chuyên ừ. gia à. phối hợp với công ty ờ, phân bón Silic nông dân trưởng thành từ nông dân chuyên gia để thành từ phát triển đưa giới thiệu cho bà con biết được ờ, nguồn thông tin ờ, quý giá cũng là nguồn cái, sản phẩm mà, phù hợp với cả cái thổ nhưỡng và đồng đất của tuyên quang vâng. Vâng. thật ra là sản xuất này thì là thông tin là quan trọng mà nhiều lúc là như như tôi nói ấy, gặp thầy gặp thuốc nhiều thật sự là cái tình trạng sâu tình trạng cái uh, bệnh mà ờ, vàng lá gân xanh này là ở cây cồn núi nói chung là cây cam riêng là không khó xử lý đó khó xử lý nhưng nếu mà gặp lần này là gặp đúng thời đúng thuốc đây cũng là một cái trải nghiệm một kinh nghiệm là thông tin là quý giá vâng. để, để cho chúng tôi có thể nhân rộng giới thiệu cho những người mà cần vâng. người nông dân cần Tuyệt vời. tỉnh Bắc qua chú này vâng. những quả này và những quả nhỏ nhá sau đợt thúc tới như nhau hết vườn của chú đồng đều quả như nhau mà trọng lượng hoàn toàn khác nhau luôn vâng, mà bây giờ rất nhiều năng lượng mời các ông ta xuống rồi một cây để ta đánh giá về cái lá của nó. Thứ nhất là nhận xét về cái quả xong người ta đánh giá về cái lá. Đây mình cùng giống cái vui, vui quá nhỉ. Nó cố gắng là, là ờ, lấy cái quả để mình vâng. chụp đẹp bảo em làm em phải tin anh anh làm được anh mới bảo là anh làm được chứ anh chưa vừa anh đấy mà xã mình ờ, chưa lên đây nếu mà lên đây mình thấy quả bà còn động viên đi ờ, lao động <laughs> vâng à, vâng thưa ông giai ạ à, cái với một cái chùm cam mà nó chỉ bằng cái ngón tay cái thôi nhưng mà nó đeo lên này có khi phải tới hàng hơn chục cân này, này. chưa đến ngón tay cái vâng. chưa đến ngón tay cái mà nó đeo như này phải hơn chục cân mà vâng và cái quả mà nó lại bóng như thế này thì ông nhận xét về cái quả này thì nó thế nào vâng dáng quả thế nào trước hết vâng. ta nhận xét về dáng quả này vâng, cân vâng. cân trái <clears throat> có lệch tâm không ạ có biết lệch tâm là không? nói rồi thì tôi nhận xét về cái dáng quả cái nhất là không lệch tâm vâng. hai là có độ màu ánh của thân quả Vâng. Ba là một cành chưa bằng ngón tay nhưng ờ, đây chỗ này là tôi theo tôi đếm là 15 quả. Vâng. Vâng. Bởi vậy cái này cũng hỏi qua gia đình của hộ. Vâng. Thì, ờ, uh, gia đình của hộ là có ý kiến như sau là ý nói là bảo thì ừ, ờ, năm kia thì được 2 tấn Vâng. Năm ngoái là mất vụ. 20 tấn năm vâng, ngoái. Và năm ngoái là 20 tấn. À, năm kia là 20 tấn, năm ngoái là mất vụ nhưng năm nay được 40 tấn. Mà cây vâng. Nó phải là gấp đôi của năm kia. Mà vâng, cây vâng. này vì từ vâng. Đấy vì là, Gốc của nó là cái sự lá. chăm sóc là nó cũng là thất, thất thoát là mất mát. Vâng. Vậy chỉ đến ừ, dùng đến cái phân silic tất nhiên là trùng chưa nhiều vâng. nhưng mà thấy cái độ sáng quả cái độ tâm quả và cái độ ánh của quả và của lá thì ờ, sự phát triển là đã là gấp đôi. Vâng. vâng, như thế là cụ thể tôi thấy là cảm thấy đạt kết quả vâng. vâng. rất là lớn cho cái người vâng. nông dân chăm sóc về cây. Vâng. Và cái ờ, vâng, cái phân silic tân phát này ứng dụng một cái cam sành này thì theo ông có phù hợp không ạ? Vâng, rất là phù hợp, phù hợp và hợp lý. Vâng, vâng, vâng chăm sóc. Mời ông đứng vào trong này. Vâng. Vâng. vâng. À, Vâng thưa ông Hoàng, vâng xin ý kiến ông một chút ạ. À, à khi mà trên cây cam nó đeo ở đây thì tôi dự đoán cây cam này nó phải được khoảng độ vài chục cân. Vài chục cân. Nó phải vài chục cân thế này mà trên chùm nó đeo nhiều như này nhưng mà lá nó vẫn bóng đẹp dày như này thì ông nhận xét là cây cam này được phục hồi từ một cây cam vàng lá mà cho đến nay dùng một lượng silic không nhiều nhưng mà được như thế này và cái quả nó như thế này và lá như này thì ông nhận xét là cây cam này đã thực sự khỏe mạnh chưa và cái lá nó có đẹp không ạ? Thật ra là ừ, nhìn cái nhìn ờ, nhìn người nhìn da nhìn tóc nhìn cây nhìn lá Vâng. thì nhìn cây à, nhìn cái lá cam này thì tôi đánh giá là quả cây cam này đã à, nội tại nó đã đã khỏe vâng. bộ rễ khỏe từ bộ rễ đến à, cái đến đến đến cây Vâng. thì là sản ờ, nhìn ờ, quả đậu trái này thì là đậu trái này thì là đã đánh giá là đã rất là thành công vâng. Vâng. đạt thành công và đạt thì ờ, như ở một số vùng ấy họ còn phải những cái cành nó bé này mà để quả này phải tỉa cơ đúng rồi nhưng tôi nghĩ rằng là cái này thì với cái mình cũng vẫn cứ để để vâng. đến ờ, vụ mình sẽ đánh giá cái ờ, cái cái cái, cái chất lượng của vâng. trái đã được thu hoạch đến khi thu vâng. hoạch vâng. đến, đến khi thu hoạch đến khi nhưng thu hoạch ờ, nhìn nhìn, nhìn quả cam nó rất là đều à. đều quả và Long ơi. và không bị lệch tâm thế này thì tôi thì, tôi cũng rất là kỳ vọng về cái một cái vụ mùa bội thu vâng. của vườn cam này. Vâng. vâng. Thì um, vâng cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin phép bên uh, trung tâm uh, trung tâm dạy nghề trung tâm hỗ trợ nông vâng. dân của tỉnh tuyên quang à, và à, đề nghị là à, tới đây thì à, công ty à, cũng cho à, trung tâm cũng cho công ty à, Silicon Valley phối kết hợp với bên mình để triển khai tập huấn à, cho những cái mô hình cam vàng lá, vâng. cam bưởi vàng lá để cho bà con tuyên quang mình Cám nói chung chanh, và hàm yên nói riêng ừ. để bà con không bị tình trạng mất mùa và không phải tình trạng đối mặt với cái cái tình trạng cam vàng lá mà mà bà con bất lực và vô phương cứu chữa tức là bà con bây giờ hiện tại đang vô cùng cứu chữa bất tin luôn mất lòng tin mất lòng tin và dùng cái gì cũng đấy, như cũng, là... cũng sợ mất lòng tin cũng không dám tin vâng ở chỗ đội đồng bàng đấy đồng bàng ờ, đồng bàng cả, cả, cả thôn cả thôn đi hết mà đi vâng. hết rồi bây giờ đi sai phương vâng. còn phải thuê à, mất cả tiền thuê người đi chặt cam để về họ đun thế à thế thì rất là khổ với người ấy. dân vâng cam việt ráp ạ à? vâng nên là cũng đề nghị là đấy, ông chính Hoàng vâng, đầu tư phân sớm triển khai cái chương trình này giúp à, đấy là do cách vâng. chăm sóc Vâng. À. Kỹ thuật chăm sóc. Um, quy trình chăm sóc. Quy trình quy trình. À, vâng thưa ông Ngọc là uh, với tư cách là ông cũng là uh, bố của đồng chí Hiếu là chủ của cái vườn cam này thì uh, khi mà ông chăm sóc ở đây thì ông thấy rằng sau khi dùng phân silic tân phát như ông nói là là bộ rễ kích thích bộ rễ rồi thì quả sai lá đẹp như này rồi thì tình hình sâu bệnh ông đã giảm được nhiều chưa ạ? Khi mà dùng phân silic thì ông có giảm được nhiều thuốc bảo vệ thực vật không ạ? không đúng là dùng cái phân silic này là cũng giảm được cả sâu bệnh tôi cảm à. thấy như là mỗi năm phun ít hả nhà này mỗi năm phun nhiều hả phun nhiều là một à. hết các thuốc kích thích rồi này kiểu cho tốt rồi này được của hiểu nhưng mà cũng không thấy lên được vâng. à, dùng cái thuốc này thì cảm thấy dùng nó, cái phân phân silic này ờ, nó giảm được cái phân ờ, hóa học rất vâng. là nhiều mà cây lại à, tốt phân <laughs> ờ, hữu cơ nước này là nó cũng rất là tốt bởi vì tôi thấy nó lên cũng phát triển rất nhanh vâng trong một tháng hai tháng là đã thấy coi như là hồi dần hồi dần vâng hồi dần rồi và lúc đầu là tôi tưởng là nó coi như coi như hủy đấy coi như... tất cả đều thiếu vâng. lòng tin vâng đó. Dạ. mình um, có thể tiến sang những cây khác để cho à. bà con thấy rằng tỷ lệ cam ở đây sai rất đồng đều. À, Nói chung là cây nào cũng có quả. Cây nào cũng có quả mà nó vâng, tương đối đều nhau anh. Vâng, nó tương đối đều. Cái cam này khi chăm sóc đúng quy trình ấy thì nó sẽ vào toàn cam A vâng. loại 1 tức là nó sẽ tiến tới một cái quy trình là <coughs> ừ. Đây là sang bên này. 3 đến 4 quả một cân mà thôi. Nặng đấy. Ờ, Năm nay là cam ờ, nước, hàm lượng nước cao, đường cao đấy. Hàm lượng đường cao cam nặng. Vâng. Ngon luôn chứ. Bao nhiêu cho đủ cho đây là những cái cây cam này là hầu như là cây nào nó cũng ờ, tương đương là nó có quả hết mà nó có cũng tương đối đều nhỉ. À. Đúng năm nay là tôi còn lo là không có cây mà trống ấy. <laughs> Ha không có cây mà trống. Mấy trăm cây này mà không đủ. À, quay đây. sang cái cành trống gì Đây thưa các bạn đây. <laughs> đây. Đấy cả cây trống. Gãy cả cây trống à. Gãy cả cành luôn. Gãy cả cành. Đây cành này kéo mấy chục quả. Đấy. Cành này mấy chục quả. Tay cái. Vâng. Ờ. Mấy chục quả đấy. Ờ, vâng thưa ông là khi mà cam nó chín thì những cái quả như này đó trung bình trọng lượng là mấy một mấy lạng một quả? Chắc là bốn quả một cân. ba quả bốn quả một cân. Cứ cho là bốn quả một cân. Hai lạng Sau sau này nó à. kết thúc khi đều. mình sử dụng cái này nó sẽ toàn cam loại A như này là đồng đều này. Thì nó rơi vào khoảng 4 quả một cân hoặc ba quả một cân mà thôi. À. nó sẽ đồng đều sau này nó sẽ đồng đều như bây giờ là chưa thôi còn nhiều bây tháng nữa mà ừ. bây giờ con đang chăm sóc là tháng 9, dạ, đúng rồi. âm vâng. nếu mà âm này đúng mới tháng 9 quả kia vừa bóc thử một quả mọng nước rồi bé tí bằng à, ba ngón tay mà đầy mọng nước rồi muối rất là mọng à, à đã có nhiều nước rồi hả vâng, ờ, vâng thưa ông Hoàng là tôi ờ, với tư cách là giám đốc ờ, của công ty trách nhiệm hữu hạn Silic Tân Phát hay còn gọi là trước đây có tên là Silic Tân Phát Bắc Giang thì tôi cam kết với bên uh, trung tâm uh, hỗ trợ nông dân của tỉnh tuyên quang cũng như là ở ờ, bên uh, ờ, tri nông dân và bên uh, các uh, mọi người dân ở và mọi người dân là cái phân Sinic này khi mà xử lý cho cam vàng lá nó hết vĩnh viễn à. tôi cam kết nó hết vĩnh viễn và chứ nó không phải là tháng này hết tháng sau lại bị là không đạt nhé mà nó hết vĩnh viễn và nếu như mình vẫn tiếp tục sử dụng phân bón Sinic Tân Phát thì cả một đời cam này tôi khẳng định là không có một lần nào vàng lá và sẽ hết à, hết sạch luôn hết sạch luôn hết vĩnh viễn mà nó không bị xoăn ngọn xoăn án nữa bền vững vâng nó hết bền, vững, và đồng thời là uh, bông tuyết các bạn khi mà dùng cái Phoenix này thì nó không phải là một cái gì nó thần thánh đâu vâng. mà nó là nó làm cho kết cấu lá này nó chặt chẽ nó làm cái lá mà khi mà trên cây đeo hàng bốn năm chục quả cân ừ. mà lá nó bóng như trắng mà nó mỡ như này đấy và nó làm cho cái lá kết cấu chặt chẽ cho nên con sâu vẽ bùa cũng không vào đây mà vẽ được nhé thương mai cũng không ảnh hưởng nhé vâng. mắt cua trên lá cũng không ảnh hưởng lá vâng. nó dày và khỏe nhé và vâng. quả nó nằm kết cấu quả chặt chẽ cho nên là cái cam này sẽ được thu hoạch trước từ vụ khoảng độ 20 ngày tôi khẳng định luôn cho nên bà con không sợ no đầu ra nhé không no đầu ra mà chỉ no rằng có đủ trình độ để ứng dụng cái phân nào cho vừa ừ. tốt vừa sai ừ. quả được thu hoạch trước mà vẫn ừ. tạo được độ độ độ đường cao ờ, thì thì các phân xin này dạ, <laughs> chỉ no đến tiền thôi chứ không nói và chúng tôi có thể làm một động tác để rung cành cho các bạn thấy rằng là tuy rằng sai như này đây tôi dùng cái cành này tuy rằng sai như này nhưng mà tỷ lệ đây cái tôi dùng đây như thế này thì thưa ông là các ông đánh giá là cái tỷ lệ dai cuống thế nào đây mình rung đây rung này rung thoải mái này rung thoải mái không vâng. rung thoải mái đây thì cái tỷ lệ ừ, dai cuống như nào ạ thưa đâu Ông có thể cho một cái nhận xét Vâng, ờ, cái tỷ lệ dai cuống này ấy, nó đây. đảm bảo đến tận lúc cam chín luôn đấy ạ Vâng, thì nó vâng. làm dai cuống Tức là trong những cái phân bón khác nó không có cái tính chất làm dai cuống Mà đa số là ở một số NVK ấy, thì nó thường nó làm bở cuống Nhanh. Cho nên khi mà Nhanh mình dùng thế này là dụng liền, dụng liền nhưng mà trong phân Silic thì trong mỗi một phân có một cái bí quyết mà chúng tôi không thể công khai được Nhưng mà trong đó, trong phân Silic này có một chất làm dai cuống Cho nên là nó không bị bở cuống mà nó chống dụng quả Và cái này nó được duy trì cho đến tận lúc thu hoạch và một điều nữa mà chúng ta cần quan tâm nữa là nhà vườn cần phải biết này để thương lái không ép giá được mình này. Tức là dùng phân xí đinh này là nó sẽ treo được ở trên cây lâu hơn. Mặc dù đến ví dụ đến thời điểm này là thời điểm thu hoạch rồi. Nhưng mà nếu do thương lái ép giá mà ta cảm thấy là giá nó còn vẫn còn thấp, ta có thể treo thêm 10 15 ngày nữa. Ta mới thu hoạch mà cam hoàn toàn không bị lứt, không bị rụng, không bị thối, không bị ống nước. Đấy. Và cái quả của nó này, tuy rằng cái quả nhìn ở đây nhìn nó bóng đẹp này mình sờ vào chắc như đá nặng lắm rất nặng nhé cái cam silic này cái cam mà dùng silic này nó cho trái kết cấu rất là nặng trái như thế này nhưng mà mình tưởng như này khô ạ nhưng mà bổ ra nó rất, rất là nhiều nước, nước. nó rất nhiều nước rất tiếc là hay là bác chủ vườn bác chạy Thôi, bữa, ờ, cầm một cái bừa, bừa tay luôn. vỏ à, vỏ, vỏ, vỏ, nó cứng, vỏ cứng. nó mới thôi, mới nó lon, nó lon, nó lon. Nó lon bây giờ là chưa đây chưa chưa. cái này là còn một cái tính chất nữa mà ở đây các nhà vườn và và và cũng ờ, thông báo với mọi người là khi dùng cái phân này thì các bác là những cái thời kỳ mà mưa sương muối hoặc ờ, mưa đá hoặc là mưa axit thì như năm ngoái hoặc năm kia là cái lượng cam ấy nó chút xuống hàng loạt đúng không? Ở Hà Giang hầu như là bị uh, trên một cây chuẩn bị thu hoạch, có khi đến độ tuần sau thu hoạch nhưng đến tuần này là bị ra là một cái là thành như suối luôn. Thì suối quả. <laughs> suối quả suối cam thì bây giờ ấy là khi mà có trường hợp như thế các bác chỉ biết là dùng cái túi năm 300 à, gram các bác pha ra bác phun lên thì những cái trận mưa đấy là nó sẽ không có giá trị tác dụng đối với cây này nó sẽ không bị dụng nữa hạn chế dụng rất nhiều đấy hạn chế dụng hạn chế dụng vì là khi mà phun thì là nó tạo một cái màng sinh học để bao quanh bảo vệ lá thân quả thì khi ấy là cái xưa sương muối hay axit nó vào đây là nó sẽ không tác động được vào cuống này nhưng không bị dụng thế thế thôi đấy. thì mình chỉ cần một ý ý thế nói nhỏ thế là các bác khi thấy cái trường hợp đấy là là là các bác phải làm chứ đừng các bác không tiếc gì cả chỉ cần chạy đi một lúc thôi mùa chín mùa lúc nó chín rồi tức là tháng 11 trở đi là nếu mưa mưa nhiều là dụng đấy, đấy. thứ hai là thế này cái phân này khi phun xuống thì nó không gây độc hại với con người và môi trường phun các bác có thể phun hôm nay mai mang về ăn được vẫn thu hoạch được bình thường cho nên là các bác không sợ rằng là cái này là là là phải phải cách ly hay là bị ngộ độc gì nữa là mình không sợ cho nên các bác không phải lo gì cả đấy đấy là một cái ưu điểm để các bác có thể là khi đấy này, cái lùm quả kinh khác gì cái lùm quả vườn này mình không nông vơ hộ ghế ra nông ơi nông nông vơ hộ cành cành cành lá này ra ờ, cái cành lá ra để cho để cho thâm đây đây đây đây quả này đây nó lấp vào trong này quả dài thế nhỉ dài lắm ấy một quả nó bóng đẹp hai ba mươi quả dòng cái cành bằng ngón tay bằng ngón tay thôi đấy tức là cái vườn vườn ừ. cao non đấy cái thớt trên kia vâng. nó đang phát ở đây cái trên dạ, đấy thế thì càng đẹp năm ngoái có ít quả lắm bọn vâng. nó đợt, phía bên kia tưởng hủy đấy là hủy bằng xanh bọn vâng, nó con, hủy, con bảo em hiếu là con, con nói luôn là tả tất cả tình trạng thân lá cành cho anh cái bắt đầu xử lý phát là nhưng mà không được nóng ruột con bảo là không được nóng ruột lá nó có vàng thêm không được nóng ruột bây giờ xanh hơn đây vâng. mà trên kia ấy là xanh hơn ở đây là, là, là quả đẹp sai hơn dưới này đúng không? mới tưới lần này vừa rồi mới tưới lần thứ hai rồi đấy. đấy cái vườn trên kìa. Tức là dùng phân silic này là nó rất là tiết kiệm. Nó lười bác phân lên nữa chứ là cũng không có giảm chi phí nhiều lắm không ạ? Mà hiệu vâng. quả cái cách con làm ấy và quả quả năm nay còn phải là chống đông chống tây đấy vâng đấy. tức là dùng cái phân silic này là tiết kiệm cho bà con tối đa bởi vì nếu mà dùng phân thường các bác phải xử lý có khi là ờ, rất nhiều nvk rồi rất nhiều phân chuồng nhưng mà tỷ lệ vàng đá mà các bác dùng nhiều nvk ấy, nhiều phân đa lượng ấy thì sẽ các bác hay bị là nó sẽ thừa dư nó tồn dư ra là cây không ăn hết là nó sẽ bị xảy ra là chai cứng đất và keo tính nhất chính cái việc đấy nó làm cho cây là vậy bị vàng lá nó làm đất chai cứng mà sau à, đó làm dễ cây hỏng thì sau đó là nó bị vàng lá vâng nhiều lần rồi lên bây giờ là các bác cứ Túc dùng cành nào không có quả à. bé to đều có quả đúng rồi tức là nó phân tán ở đây là phân tán đều ạ đều trên trên cả một cây là phân tán từ gốc đến ngọn đều có quả nhưng mà nếu dùng phân thường thì có thể là chỗ thì sai đống nhưng chỗ đấy không có quả nào Đúng. hoặc là cây có quả cây lại không có quả nào nhưng mà dùng phân xinic là nó tỷ lệ sai rất là đồng đều đấy sai rất đồng đều đấy đây đây mình ờ, vâng ừ. thưa ông lộc cành nào cũng có nhiều quả hiện tại thực trạng ở cái vườn cam này bây giờ tỷ lệ dụng thế nào thực ra nó cũng chả có quả dụng nào đây đây <laughs> làm gì có quả dụng trông gì <laughs> hán hữu luôn không không có quả nào dụng nếu mà có may ra có một vài quả thì không đáng kể cây này như cây này có mỗi quả này. Vâng. cây này có mỗi quả vâng. này. đấy tỷ lệ dụng rất là ít không đáng kể à, vâng mọi năm mà dùng vân thường thì tỷ lệ dụng thế nào tỷ lệ dụng cũng nhiều hơn nhưng mà thực ra thì cái cam này là khác thì nó không đến rỗi nhưng à. mà vâng đại khái là dĩ nhiên nó vẫn là dụng mùa này là mùa tháng mùa nắng hanh à nắng nắng ấy khô vâng và thường thường là cứ gặp mưa là hay dụng nếu vâng. mà nói cho đúng hơn đấy nhưng mà ờ, trải qua vừa rồi lửa mấy vụ mưa 17 ngày chưa mưa liền liên tục à. thì uh, cầm vườn cam ở đây có dụng không ạ không không dụng nếu à. dụng bây giờ nó vẫn tồn lại ở dưới này à đấy ở đây mình có thấy dụng đâu thi thoảng mới có một hai quả thôi và uh, thưa bà con là ngoài cái việc mà dùng phân silic để phục hồi cái cam bị vàng lá thì nó còn làm cho sai hoa đậu quả như thế này và thậm chí nó còn sai nữa sang năm mình nếu như mình còn dùng cái túi 5 cân bón gốc thì tỷ lệ nó còn sai phải gấp hai lần như này à. và như vậy thì gia đình chuẩn bị cây trống đi ạ này năm tới <laughs> Và... Năm nay vừa dây vừa cây đấy, ba bốn trăm cây trống mà vẫn không đông lại được. Vẫn không lại được, <laughs> vẫn bị gãy cành. Tháng năm này cái, cái vườn kia mới nhiều, cái vườn non kia năm nay đã nhiều nhưng mà nó chưa ra hết. Vâng. vâng mà cũng đã phải trống nhiều. Không trống là nó gãy và là nó nó xuống đất. Vâng. Và trống mà ấy xa quá nó cũng gãy cành. rồi. Đúng rồi. Đấy. Thì ngoài cái việc mà nó làm cho sai, nó phục hồi từ phục hồi được cây cam vàng lá rồi thì nó làm cho sai hoa đậu quả như thế này rồi nhưng mà nó lại còn có những tính chất như là làm dai cuống này cho quả to đồng đều à, nay mai đến lúc mình thu hoạch là 10 quả thì 9 quả như nhau chỉ có một quả là loại hai thôi các bác nhé 10 quả là 9 quả loại một và sẽ chỉ có một quả loại hai thôi nhưng mà dùng phân thường thì 10 quả các bác chỉ thu được 5 quả loại một còn lại là loại hai đấy thì ngoài ra nó lại còn làm cho cái quả cam nó bóng đẹp đấy đây các bác nhìn thấy đây quả nó bóng này nó bóng lừ này bóng sáng bóng đẹp, bóng đẹp như thế này đấy bóng đẹp và ừ, cái da nó căng như da bé và nó còn tạo độ đường cao vâng. tức là cam nếu như cam chua thì nó cho thành cam ngọt và cam ngọt rồi nó lại cho ngọt sắc và nó tạo cái độ thơm cũng như là à, nó làm cho cái dai cuống cho nên là cái tỷ lệ độ cái tỷ lệ dụng quả của nó rất là ít không đáng kể hạn ít đấy và khi mà nó có những cái kết cấu chặt chẽ để cho những cái Vâng, đây, những cái chùm quả nó như cái cây đằng sau rồi này thì phải trống không dạ. trống lại gãy đi Vâng, đấy. Dạ, nó làm cho cái kết cấu quả chặt chẽ như thế này. Cái chùm mà nhiều thế. Thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian chăm sóc các bác sẽ được thu hoạch trước thời vụ khoảng độ 15 đến 20 ngày. Cho nên đề nghị à, những vườn cam dùng phân bón silic khi xem được video này thì các bác hãy chủ động để bán sớm. Tại vì sau khi mình thu hoạch xong rồi thì bà con dùng phân bón thông thường trên cam mới được thu. Đấy, như vậy. à, vâng thưa ông Độc là nếu như mà các bạn sẵn sàng muốn mong muốn được đến thăm cái vườn cam này thì ông có đón tiếp không ạ? Vâng, tôi uh, <coughs> sẵn sàng. Vâng. Uh, và nếu như tới đây mà cam của mình chín mà các bạn muốn ship hàng thì bên mình có sẵn sàng không? Có. Vâng. À, và ông có khẳng định là vườn cam này vườn cam sạch không ạ? Vâng, tôi nhất trí quan điểm. Vâng. À, vậy thì các bạn ơi, À, các bạn à, muốn mua cam sạch, cam ngon, cam chất lượng cao, giá hợp lý ờ, và muốn đến trải nghiệm tại vườn cam ở khu vực Hà Yên mà nó tuyệt vời đẹp này thì hãy liên hệ với số điện thoại của ông à, ông Lộc với số điện thoại ông Lộc điện 0984 154 556 Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Lộc, ở đây để tiện cho các bạn liên hệ nhé Và nếu như các bạn muốn à, tư vấn về phân bón Silic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 Chúng ta không cần thử nhiều, chúng ta chỉ thử trên 5-10 cây thôi. Nếu thấy hiệu quả thì các bạn hãy à, dùng phân của chúng tôi đại trà trên những diện rộng để với mong muốn của công ty là giúp những người trồng cam là không ai phải chịu cảnh phải chặt cam, chặt bỏ cam ngang đường. Không vậy không ai phải bỏ những cái vườn cây mà mình đã tâm huyết với nó hàng trăm năm à xin lỗi hàng ờ, năm mười năm mà bây giờ mình phải chặt đi thì nó rất đau lòng. Vậy các bạn hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm và phân bón của chúng tôi sẽ phục hồi được từ những vườn cam xấu, vườn cam hỏng, vườn cam mà có thể nói là bỏ đi thì sẽ được đẹp long lanh, sai trái như thế này. Và đến đây thì chúng ta cùng chào khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo.